别闹，拔骨条！操你这毛驴！哥，不是我我这都都啥了！我都不用！啊！是定你一技能木。 buồn số này cho nó tần tần như chỗ tao thương coi rổ son để nó to Ủa cho tụi tí lại Ờ Ờ Ờ Ờ Thọ chị thia Phụ chính cho cá lời Ủa cho tụi tí lại Ủa cá chẳng phải chờ tụi ta xe ờ tôi mua cú hu long can à chỉ bảo hạt tiền cam bê hu đi chả thia cú hu tan tan ồ tôi mua tan tan do vì đi chả cho nên bà ta họ trời có tuần nào mà <laughs> có có chút sao qua mà tôi đi chả có họ qua nó bây giờ tiền của nông tao tới giả đã chi tôi chỉ chỉ nhau em theo được có tôi sẽ đi nào lo chỉ nhớ tí con tôi giờ nó này nhớ tí quý lên rồi sư ô tô của chơi chỉ tao tôi khăng thế này qua là cú dây tôi nâng giờ nhà là thằng mẹ cú dây chỉ tao đó cú chơi nó nhỏ cú này cú chỉ mua cú cho mua mua ở lấy tôi khai tao tao chơi nó mua nha giá chỉ tao tao tôi chơi chơi nhau tôi nó rong lên đó nên chỉ lên nhìn vậy là tao sợ cú cha tư chơi nữa chơi nữa xa lỡ sao phải đâu con nào lo cú chỉ cả chơi là chỉ lên mua cún đâu thằng ta chỉ cú sao hết tay việc chụp hết tay cái tao xứ cú thấy là cháu tao cú lú thà ngăn đâu cú nó tiếc chi Cô tôi chỉ rằng nên theo tao làm mù Tao tôi nâng đã sát tay là hừ, tôi yêu mù mình tỏ xeo luôn đi Sao hết tao kia đi tâm đặt lá lo lo Cô dân nhiều à Nhớ chỉ tao cho muốn gì là Con thấy trả cho nên người ta cá trời tôi con nó đó ừ. Giờ đi, cô đi nó Có khe của xe, có lúc trẻ nhau khó từ Giờ cùng mà đi xa con mù Chị, cô nhớ trả cá mù chứ tao gì là có hai đi cha nó cô chỉ sao đã có một tao có cha to vì cô chỉ sao có cô chơi nó một cái nhau sẽ cho cô không có hai lần để nó chỉ đi với nhau ít khó tới mà nhau hàng ly bây giờ tôi khai tôi khai nhớ trong đó lúc chân ta tiếp theo ly cô yên chỉ đeo cô chơi ta xin nó là tới sau ta chẳng tổng theo cô trong thu xe khỏi chơi là cô yên nhớ chỉ đi ly là yên trốn xe cơ tao cô là một bao kèm chỉ xe tao tu chú trên đó cô sao hai tay rồi nó cũng yên nhớ chỉ đi cho chuyện đấy là sự chơi của yên nhớ chú tu tàn tàn có chỉ son trai hôm mà đi ô tô chỉ thấy có của nhà vô chủ của cả tàu xứ chị các ba chả tàu của tao xe của tư bao chị tàu đâu cao chị đâu lời tiền của mà đi là bao con tên chết đâu con à tôi mua à? tôi kia tôi kia cái ông đi nói cho tao cái ông đi nói cho tao kia đi nè cái ông đi nói cho tao kia đi tôi kia nè ha tôi kia Cukiela, tu ba cha tu tao sẽ lên. Chú cũng bao đi chặt đi. Đâu là một cô chị tao, là hai lô sát chị tao cô, cô chúng tao cô tao khăn được cô tao sớm. Cho cô, cho cô nó, con không có hai cho mà, anh ta mà nó sớm. Cô Kelly, cho cô Kelly cho đâu cả là, cô những người cô đã âm đó là nhớ sớm. Cô chị cả, cô chị lưu cho cô, cô chị sao ấy thế này em đi chăng gọi ta đi, cho cô nó ha. Cô sao tôi cô tôi, cô sao tôi cô tôi sớm. Cho cô, biết tôi cô tôi sớm. Sao tôi dạy tôi đi nó mà tan các bạn cản đó cũng muốn nhau về tốt con già mà nó nhớ cho họ chỉ một cái gì chỉ một cái sinh đầu sĩ tua chỉ một năng sông chỉ một năng thể giờ con muốn nhớ cho họ chẳng tao hạt tiền nhưng chỉ một năng trời có tua là à giờ liền đời ai có một cho cũng nước có mua mà lo cũng mà cho con mua là yên tao ta xì có giờ chúng tao cho lúc tao cũng cho lu đó chi có giờ chủ tôi cho lu chi không có một số hậu là chỉ sát xá cho họ cho tài lo giờ chỉ có tôi dành của đi của hai lo nó đầu xe giờ sẽ sửa có một tay ít chi lu tay ít chi lo tàn tàn bây giờ có sự thay nó xứ tuy trong bộ đấy sĩ bao nó đang nó tao lúc xong nó là giờ hai chị à, có cả với gia đi của hai lo nó cũng sẽ chạy to sẽ sửa có một tay ít chi sao lúc cả xứ tới nó chỉ nên sử dụng trong toàn giảm thang do tiền tông ra mù là chỉ ở tại cô chỉ to giờ giờ rong đi cha chỉ chẳng chẳng khỏi rong cha chú mua coi nhóm đơn đại của chú chỉ nhanh to là ừ. sát tao nó lo cho cho mà Aha, sorry lô Upa Lồn ca Ủa trời cơ hội cho nên sanh đồn ca là lộn nô Upa นึ่งหัวตันตันนอกูละเจ้าต่อเกงไม่ป้าหนึ่งเพจเจ้าตัวหนึ่งกูเทลิโตป้าหนึ่งนี่ย่อยตัวหนึ่งรองมั่วเจ้าเกจจ่อเย่เราอยากหังลีจิติโถกูจีตันตันรอเกอึเจดีมั่วเจ้าเกชิฮูเลยกูป้อกูเทลิสารถอก็ก็ก็เจ้ากูยอตันตันเฮียชิยูนอรออยู่ขวาชิป้อจิตเตอร์ไปเช่นนู้นซื้อจะชิยูชิยูลงกาเช่นนี้ย่อยใช้เท่าหงเลยป้อป้อ nhà tay tan tan thao hai câu nhà tay hai chân đã tao kiếm lúc cái gì chỉ chỉ tao rồi giờ thì ở lăng chỉ tao sẽ gì tan tan như lo dây tôi nông ngon mông hàng qua tao tại tao kiếm lúc lần đã tí lúc lùng hai chân đã cú cú mua cái rong xe hàng ly cú tao sẽ giờ tí lúc lùng nhà tay thao có cho cha tao ướt kia con gái sẽ cú cho lù rong cơ ulo na ya ta đâu lo cụ cho ya lấy tung chặt khều lấy nên nuôi ti cùng gấu sư lọt chân hú nó cụ sợ ulo na nhoi ya phăng nhân đó tụi năng ở cụ lu giờ hai tiền nên xin lu ti tiền lợ cả chỉ nhau mua cho mà lấy xin thả tao cả một trò một cho 10 tháng Vô có lộn sai chơi vô tua của nó lo ta xin nó tôi vừa chỉ cho tờ tôi xin nhắn được một lúc chè cú tao muốn được giải tới khỏi chờ gòn hẳn đi lờ do thế của tua lờ coi vô chúng mình nó khi tàu lúc phải nhà họ cuốn tới kia đi địa sĩ nhớ trong đời nó cụ chỉ đến ở vào long ủng bốc thia do hai tiền nữ bao cho tay tay mảng nó cụ xa hai tiền nữ dân xa bao cho lúc phải nhớ khó cuốn được bao phân nữ lo được thia do thằng đó tay tay mảng nó hai giờ yếu chỉ chỉ lo tua giờ có xã tàu đã chỉ tiền nó do hai tiền cụ tự chịu kia chê trong phan chỉ mua tự yếu sĩ chùa nhớ được có bây giờ cụ tự bây giờ thia <laughs> Kokuya itu nang cekut ya. Tapi nak buku mau auto yoshi, hon kalau aku mau auto tiang. Ừ ở lần của lần mà chạy phi lúc anh học buôn nữa ý dạ. Do thế ư nhà dài nhà li học cơ cũng chỉ bảo để lên tiêu yêu từ phi tàu. Tiền gì do hai ư là sự cộng tệ Do lên ư tiền mua hủy trả là khi tàu lúc anh học cô á số của nó. Do lúc sợ đó là, chỉ mà đi phải lần anh ra có suy mâu giòn. Có một bảo giống thế à cô lưu trừ gì cô chia đó để kia lấy thiệt cô dương hãy trở khỏi gian dân cô do hãy để có chụp bỏ trong thiệt cô lì cô cả còn tên cho cô lời anh có nhớ thế nào sẽ sao à từ giờ trong đó hiện nay sẽ sao sẽ sao bây giờ các chị thân trai là giờ bây giờ phong dương nhau ok ờ nhau ok ờ được được ờ nhau khỏi nhau nó sẽ ờ do là mà do là mà 不行，你上次跟过人家说，不然跟我那个啊。 trần cô thích lý sa gì sĩ ya thì muốn bị trà cô nếu hai trần chúa mẹ mẹ thiên hả trần chúa mẹ mẹ đó giờ lên tới đi cô bị chỉ tao nữa nếu hai tia cô Tôi tiếc là cũng muốn mong thiên siêu thiên chú chú tôi là sẽ cô tu tiên nhá mà <laughs> vô cho chú con ờ ờ chú mua đã chị ờ tôi nhắn nó rong con rong con cần cầu lý giờ chỉ cho hai tí cái bó hay lo luôn nó thiên chứ mua liền siêu thiện, có chẳng mua cho chỉ bó cái tao cái thế lọ đi lâu mua đã chỉ mua mà sẽ hay mà chỉ mua đã chỉ có hành gì lâu cú tổng nó xóa sự lo hai gì liền siêu thiệt chỉ cho tôi nên phải tua cú chính ta khó lo chỉ cho đây bó thời tàn họ bởi nó hiện trắng ta còn nên tua cú chính ta bó thời trang cái nhau để nó chỉ mua đã chỉ là hai gì thiện. à ah, mình tiêu tụi sao để nó nó hay giờ trắng hiện ta tôi đã lấy nó e lại chẳng alo đã chiều để bảo thân để nó yên chỉ khó chăng để bảo thân nó lúc chỉ hẳn đã yên chi bảo một lý nè khi đang đạo của lõi già nó yên chi nhập của cá lý chẳng yếu cho chỉ làm thế lo khó hai lý cơ cũng chẳng tao hạ tiền xe thiên, nhảy tôi nâng ua xe rong hàng lý nếu như chi là ô linh đá như hạt tiền tao ua là tiền nếu như chủ lăng sư hồn cọ tí lòng, chỉ như hạt tiền xe hồn sư xa sơn u pa u thiên thiết cú bây giờ đến chúng tao hạ tiền tôi nâng tôi cụ chỉ chỉ hạt thiên. long sư đây cho tụi nó là 在内我理为了知道白种事，那座都是新疆的每年的大了。哟，哟，被种农的了，被种的种的最干净净，别没了弟弟。这还田土太能是保起中地了，但是苦一年的都养亚克呢。有了，你家一种的还稻、我稻，你话理解，你养我稻你大了。这就该了，才能被土土了，养饱大了。各种么的只有孩子己哼，连小姐，干些道理多，也是干些知道苦。 親孝行のゴールは私の親孝行のゴール好きな運それからそうなそうなはđi lo à giờ hai tay có trò cao thuật tất cha hầu nó là rồi nó giờ chỉ muốn lên thứ ba tàu con lão sư Ủa vậy sao chị cho ly hai tay à tôi với chàng cũ chàng được hoa giờ có các chàng cũ tôi đã chị đi lo họ cũ ôn nó giờ ở sở trong cơ sư cũ thọ có chỉ sau ly non gì là cũng chúng tao hai tia siêu thiên chỉ hai tôi năng tôi vụ gì lão sư có chỉ nhắc cho cái bao tiền chỉ cho cụ gì lời lo rong có chỉ cảm về tay tôi nữa cũng bảo tôi con nữa kia lên kia lên kia ta xin nó kia cũng mà lên đầu lúc căng thẳng không cần giờ các dân chân khét chính chân là cái liền ta chỉ có chạy tay ta trâu luôn đâu hai tiền cũng dân chỉ tao to chơi lòng nàng con thiết thiết lý hay sắp thua chơi lòng nàng con thâu tôi tôi đã cũng là những món sĩ dạng cầu lý này thiệt ta chỉ cùng trang hai tiếng mỗi nốt từ họ trang nhiều chữ chỉ cho tròn không đỡ cái nhiều chữ bao hai tiếng cũng chỉ là tụ tua tú nên tới tiền tới con nào rồi chúng mỗi cái tua bao kiến chỉ sẽ là chỉ sự thiên ta chỉ đi ta ta là chúng ta muốn tua siêu thiên cứ cả chỉ tầm muốn đấy ta chỉ nó giờ tới phải lấy cho nó ní chứ cứ chỉ tầm muốn đấy cả chỉ tầm muốn ha cả chỉ tầm muốn tầm muốn ha mà chúng ta không nên nó là chúng ta không nên nó là chúng ta ha tư ừ. giờ có đã chỉ thế nào tí lý tâm một lý nó là chỉ có chẳng ga của thả thế ta sẽ nó có nhớ trong học học sĩ có cả chỉ chỉ lý khen đã nó mù gì để sư chủ yếu chỉ sống đó có chỉ nhau lờ ôi cha thế chụp bút cũng đâu có gì nhau có hai lý nó sẽ to cha thế hey giờ lý cha có chuyện cái chuyện kia đi có chẳng tiền có chỉ những chuyện tôi nên trong kia đi nếu vậy tôi nên ra hồ cho tao tổn tôi nè có hai đó chỉ lý quyên chụp bút có hai tên lùi liệt để lý nó đâu có gì kia đi hai đã có kia đi số giàu quay ta lo nó nhưng mà chẳng tiền lý có chỉ có chờ đó lúc khẩn nhẹ thế khó cứu sư thì lấy một bằng sự mỗi cao có giờ muốn giỏi ý sự hàn con cái xe của chị vô kể là của chị lên tới bây giờ sao cho chơi ý sự hàn con đó giờ tôi vô kể có thì giờ tôi cái sẽ vô kể nữa đó tôi đang ngồi cho đang đợi chạy chờ cho con đó giờ có gì tôi sẽ chọc lời chạy chờ cho trắng ta thì lúc khẩn nhẹ khó cũng đã được xứng đó cái lúc khẩn nhau giờ thì có cho hành sách tao cũng chỉ theo quý nhân nhiều chỉ trách có kia liền giờ có giờ có qua hành đi chả tiền ấy có thể là dọn chân của nó có giờ hành đi chả là quý nhân chính chân nếu giờ cũng chỉ quý tuần thay cũng chỉ giờ tuần nên rồi đi chả quý nhân bao có chỉ na dân chúng mình khó đợi chưa dọn chân kia liền mỗi nô từ có giờ chủ bao khó chân sư cả chỉ lên được của mu mu thật chứ nó chỉ lên mu có chỉ sao chỉ của người ta đâu có quý chỉ tao đã có đôi ly lo xa thọ có chỉ lên chân của thế là mà chỉ lên cho của mu mu đó ha chỉ xin ơ hả 有过了个天，要了，你要滚了。一二，有我理解，个天里紧张的路过还都过去哩。哼，个天要弄的个，这要做了天里认真，个做个撇个之中，找到动作都别不能，天股转成些都有动才，要用力呢，有我认真，中。不过只我这里就路到还这了，啥要一头多头猪，我莫讲南北不要，古马里乌，我讲莫讲南北。thế của mà đi bắt được con có gì nên luôn về đó chắp lại đi chú kia giờ thì có một con sự tia à? chỉ lý tụ của kia chỉ sau lý trả đồ của tiểu con bè trả nó cái à, hay lý trả lo nhưng chỉ tao đã chỉ lỡ yếu tố gì cái chỉ tố gì đâu yếu tố khăn sư yếu tố có phải chơi Hmm. <laughs> cô chị hôm nay tôi tan nó nói nhưng mà đã chị à cô chị bao này thế bây à? giờ mua à? ừ. tôi thì đã chị à tí đâu nên tụi tụi thơ chữ nọ chế sợ do tụi thuốc sẽ bếp bao bơi hướng lon ta cú lo ở tụi thơ sợ chế tả bếp bao bơi hướng lo nhau trốn hướng nọ cú yêu khai khó chân đâu nè thế giờ tụi nên chơi mòn dặn xiên ở nọ khai trâu nè số tụi bao Oli, nên số tụ bảo của Olino rồi tổ thao trừ tổng phản nên nhà xã tiề cha của Olino cũng mà lấy thế đó nên số tụ bao hai tiề do vì lấy cha của tụ quay thằng mau nó thế lấy Olino đó nên tụ tổ thao trừ họ bảo thao đó nhớ trong nên xã tề lờ cô tôi đang muốn tới sẽ được bếp lóc qua nước lon tới nên nhớ chị lo thì thế lo đời nên ta tỏ tổ nữa nè nhưng chắc chẳng ta đâu họ là vì lý cha chẳng nung gì thế cô là nhà xã chỉ cho hai tiề nên tụ tổ thao trừ nữa nó nếu mà bằng sửa tao đi nó thế chỉ cho lấy cái hàng đó cũng chỉ những chuyện nên rồi chưa chọn tao đã nay do chúa sư cụ chúa này tụi tôi chưa là lo dân tao cơ ta sẽ coi chủ bao của tao kia chỉ đâu cũng chỉ sư thế là yêu ta ơ cái cái lớp bánh chăng coi giờ này tụi mình nhỏ có lúc xe xả lấy trà cụ bao rong tiệt sĩ bỏ thao tiết trăng tam bảo lý nó lần sợ coi giờ hai lý trả lời nhất chỉ một lần tình rằng cú chi giờ hai tiệt sư phụ trong nơi kia đã tên là do là tăng mạng chứ chỉ chịu trốn nó đi lâu chỉ cho có một cái nhớ xe nhớ là giờ tiệt có thằng mà nói chỉ chịu trốn nó nữa thế thì nếu như thuốc chỉ học bản thân năng cầu sư thiên nên chẳng có yêu cơ thế thì có yêu cơ chỉ tàu thiên nên chẳng có sai chỉ tàu của tụi nó nhớ được họ biết block bằng hàng lo nọ giờ là giải tụi năng giải chơi đi nó chỉ tàu kia liền cũng dân chỉ tàu nè chủ kia chỉ một phù hợp lý cơ thế nằm mau con gà một hồ xin ở chả bây giờ xin ở lúc tông gà một trong hậu, nó mò thở tròn đâu tí là miếng to lòng đã của chả tia nếu hai tay nhà cha cha cũng không sinh ra xe nếu hai tay nhà cháu cũng mong ta xin nếu có tám mừng nữa nọ, nếu có chỉ xương hay chân nữa con có cũng chỉ tao thở lo một thế thia bây giờ chỉ tao lúc gì tao đâu con thế cái yêu tụi tụi thân chỉ nhất rồi nọ chỉ tao lời nhất rồi nọ chỉ tao chạy có lời cái chơi đi kiếm mu cũng như chỉ tao đó chỉ thọc cái này chỉ tao yêu tay tụi chỗ phun chỗ này con thì lo cho tao nó có trực chỉ lần có lúc gì thọc thia có trực ra chỉ cho nó khó có thọc cái lo cái chỉ đi lo chán nó tao mu à chán lo chán lo nè mu tao chán lo nên cho đồng đàn nó do trâu đại lỡ sư cũng chỉ những chế tôi nên giáo sư kia li cũng mà leo cả nét bó hai tiền tôi nên phải giáo lên từ Hả? ta sẽ tôi thấy chứ sao ít nên tôi sẽ là lớp bên này là chúng tôi tôi thấy chứ là <laughs> แต่งช่วยเขาว่ากูยังหายเที่ยตรงนั้นนาแต่ตุนจูเที่ยจะเป็นสิ่งที่ชิชลีเป็นตุยล้อยาเล่นดาเป็นตุยล้อที่ตมุนเดียแต่หัวว่าลงน้ำมูลาก่อนตัวหันตัวหันแต่ชินนมำใจเราไปใส่ตัวทอจืดในเชดใส่ตัวทอจืดเชียตัวละโอ้นี่ว่าจีนี่ชาดอจอจีนเซาลีนี่กิจชาลอมดจิมาริชิท่าวันนี้เราต่อยอดหอบเป็ดลอกเพิ่งหนึงล้อละกูตัวอย่างลังเราว่าตัวตัวทอจืดชาลอชาดต่อละ t yo cha yo li cha tin giờ tên lên chẳng xe nó yo vì li cha tên li rong li nó yo vì li cha tia cho giờ tấm mình dây rong giờ li là hai tia tia li yo li cha cũng chỉ theo trước theo cũng phải thằng gió yo lên tới cũng chỉ lo cũng giờ cho người đang dễ dàng có li thia chỉ ta cái yo sản gì lỡ do cái sạp thì cái gì tôi đây cha có mua nụ để kia chụp bao cả tâm tư do cái tôi đã chuyển đến 어, 구든요 건너 덩거네. 구서 주도 나노. 드디어 자도 도가 버제. 왜 당몬 뒤에 거가 또 보여. 사지 또 하대 두는 주얼이 거 엘, 이런 게 더구나. 저 개종, 저 뭐다 왜 단어 도 사이트야. ai cho một cái kéo thể chế kia cũng mà liệu tụ lọc đi tây kia có sẽ theo là sẽ họ chỉ tuần này nếu như chỉ cho cho siêu thiệt bây giờ họ trước kia nếu như này chẳng đấy này là có từng được có tây tụ có chỉ như là cho cho siêu thiệt thế lo nếu đi theo không được ta chỉ có

我找到独独走，我可找到八九不坐十天，去报告龙边有狐狸家店。你为人家，估计有这些路，人家这些有胆量，有出身地当家有心思，人家铁路铁路害难，你养猫家。 cho chị và thử đôi lúc hẳn như thế khẩu cú sư thì lấy mô bằng sự mô cao có giờ mua giỏi gì sự hả Chi, đi như chị lên bà cú như được tuần sai tiếp theo đi chú bằng sự ở phía cho cô. có bây giờ nữa cú thế lý yếu tao từ hiểu chi, có giờ chủ ba rồi cú tao từ hiểu sinh đỡ lọ đọc can đỡ chị cũng mà lấy tôi ít sự hàn có trên nói nhau, giờ tiểu cú yêu ít sự hẳn là tiếp theo cú như chú muốn chú muốn nhận chị tao sẽ thiệt là chị tao Cô yêu yêu này rồi nói anh chị tao kia Cô yêu chú thiên ta nó mù Cô yêu chú thiên ta nó mù Cô chị Hả? tôi lý tâm bộ lên nó có chẳng tổng một khó tư Cô Lời giờ có giờ kia có chỉ cả yêu ít sư hẳn Cô hai là nó nếu cho là bây giờ กูจีเขาก็เคกูยันยาเขาก็ก็กูยอีจะหานาวียังไงเตียอยู่ปอจะอยู่ชินแต่เนื้อปอยังอย่าตาเราก็ต้องให้เจ้ากูอย่าก็ได้กูซื้อปอยังสินเออจะซาเตียก็จีไอตุนเชฟเพ่สวยอยากสีอ้วนหล่อวัดเสด็จไปลุ่มมังหมอกงมกงดอนเบ มูลยาตอนได้ซื้อสีเทเลโตลินอเลยเทียก็จะจุดเตากงเต็นรอกูจีสีกุยโอลี่จอนุมู À, cho Kucing. Cokong. Kucing. Giờ mình đi chơi cái theo Olino. Xin ơn. Chỉ thôi gì. Lưu họ phía rồi nọ, Tí giờ hai tiệt gì ở thở. Tôi biết lúc mong mong cầu sư. Dù có chơi nhà nó bà. Vì coi lần chỉ tao kia đi. Lo như hai tiệt tí giờ bọn nếu hành tới giấc mua trắng tiên. Tê rồi nếu nhắc khẩu trắng. Kucing giờ thì cái tôi 구여하대 구여도 도체 빼블럭하는 거. 그걸 한정. 동물 제대 chỉ là hành công. cái chúng ta sẽ hay thì 빼블럭하는 à, lo nhau tàu tiêu vị do một cái tụi nó nó ô tô trừ hậu sư. Rọt rọt sơ cho tụi tin năng nhá đầu luôn vào lòng nó. Cú chưa ở trở lý cho hồi tao chê thư, cho hồi rồi nó, huyết chúa có tía. Cú gì? Cú sao chỉ cho hai tía cái gì rồi nó. Họ chẳng thể tuần rằng sẽ được bếp lo vào lòng lo nếu nhau có. Chỉ ta lên đã cho móc bằng chúng mình như tuần thay. Có chỉ ta hành gì lời, chủ kia, cho cái lúc hành nhau. Cú gì? cô thọ có chưa có thuộc khăn theo của tao thọ có chỉ sau lúc chỉ thấy trong non gì mua là cô gì cô tôi sẽ hàng sẽ cái bài gì chụp ra cho sẽ cho một tao xin đâu cô gì cô gì cô gì còn quá chỉ mua bây giờ có cái tụi chúng bên nữa con chỉ sao tao mua nhiều luôn chết cái đi Yelah, cepat mau dah cili ne. Wih, kau dia. Kita kau panu nya tono ini no. Tong fa cimu, kau cili tolong. Cepat mau ne. Ah, ah, ah, kita, aku teman. Oh, wih. Bapak ini betul lah. Gelak amat lah. Nasi sama. Quan chỉ mù tôi chỉ lấy tờ kia lo tạc chỉ nó giờ thì có một phần sĩ tiền chỉ lấy tờ lo một phần sĩ tiền tờ lo đâu có xin đồ rõ tờ lo tờ lo nó ho chúng nó nâng thế chúng nó nâng thế thế kia rồi giờ thì cú cú không một sai lỗi sư tổng Quan chỉ mù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

cho con lửa kia đi Sư hạnh Giờ vì đi chơi xin được hết trâu lấy cho mua lời Nói cho tổng phan tôi là kia Bây giờ thì tôi là bà trì Giờ nữ sư lọ nhìn trên một đá ở, Cô yên sáng chỉ cho hạt tiền Bây giờ tôi là nó thiệt Tôi à? hạt tiền giờ rong lên nó Để cô yên muốn được tôi lời cho lên tờ Tên tên bằng tờ nó Coi vô đâu đi chả Sư hạnh chỉ thoát trở màu xe cũ cũng mà lấy sau xa xử chẳng tông tờ sử dụng rong đi trả lò quyền theo cả tàu xin ở đã cá lộc cả tông của sư xin liền hôn nọ mù có chỉ do quay thằng máu tụi bộ lần cũng dân dụ chúa đâu, có ta kể chia sẻ kia đi vì tôi tao cho lũ ok là chỉ chỉ nhỏ ư dụ dân đua ừ tao xả thì cũng không phải mẫu cho đi có hại <laughs> tôi sẽ tông bỏ mình nhân tới nó lo là đi lúc kia cô hai tên nhân tới nó nhớ chữ tôi chỉ được kề dù chúng muốn nâng điện nữa sao tự ốp hè cho con John tôi muốn nâng cặp bác họ trang ừ. có bây giờ tôi sẽ tông bỏ giờ là mua lửa đá chè ờ tôi nói trong tôi chú chăn đông đời hai tia có giờ ít tụt tu mua sao sự tan thon đời ít trong tôi chú chỉ mỗi giờ sao sự tiêu à có đồng đời có giờ chỉ bao lì chỉ giờ hai tia lo tê lùi dài lo giờ lùi giả tới mạng san đó có giờ mua bằng sự chân thiệp bao khó trăng tê suy bố mua tiền lên đó mà lo khó trăng tê giờ có mua lùi sản thông của sư nào bây giờ tôi tú lo tao cả rồi giờ tới có mấy nhà là của sư chè con đồng đó chỉ là của những tê tôi thanh thò mấy nhà là ông tê tròn trong hàng do hai tia có mua bằng sự tê tao của cháu luôn nu chỉ cho cô nào vô chủ cho có lý giờ thì có tết chỉ tàu ờ tụt chỉ cho đi tết đi cô chỉ bỏ hạt tiền nè sáng hôm sau tắm mừng đã trên đời cô ừ chùa sáng bỏ hạt tiền giờ có mua chùa chân mua chân ô chùa sau cơ có cho xìa vô sau ly trà sư nè nè lên từ sau ly trà nó cũng chỉ sẽ giờ biến xe thiên thiên một ờ. một, cái tu tu siêu thiên, tu tu siêu thiên, 세태안 뚜뚜 세태안 siêu thiên, 구치단 chỉ 뚜뚜 세태안 더 tu tu Siêu thiên, thiên. siêu xã chỉ cho lên hai tia, đại sĩ non có chờ hư hoa, chuẩn cho nên cho khó cô là, ta tỏ xưa, chẳng nên thể dung lên non à. Yo dạ cha, có chỉ dùng xe lên lo, bố hiệp của ta từ tìm giờ hai lên tới trước ta, có thể chỉ mua cái cá xia. Xã chỉ cho lên hai tia, nhiều quá tới in tù nó xưa nhớ trâu săn đầu nó giống một kỳ quân săn đầu lo li họ chẳng tia tua chỉ tay tay mà nó chỉ chỉ lo nhớ tự lo bể thang giờ hai tiền này nhiều mất liệt đâu của lấy những chú ở cha ta chỉ những chỉ chỉ nhau nữa tôi tự lo tổng phán li nó có chỉ sao tôi xia tôi nhớ nữa cho kiếm bạc trâu chưa, đừng thế trong lòng muốn đừng đét tờ hộp lâu vẫn nâng lo ta chỉ cho nó nữa muốn thấy sự hạn nhau cụ sao mà nữa xuống hút số phải rù rù dù ở đâu ít chồng tôi tôi mà kịp họ xi hàng chỉ ta lấy lo cú thất thất xin ở hàng chỉ bỏ hai tiền này nhau li trả lời cũng sẽ trả lắm mất tay mình chú chỉ đâu nữa xưa tụi nâng có chơi cha chị nó nhà xin ở sư sao ta nó có trường chắc chị tao nó thiết lo Tại mừng soi giả tí là sao tin nó là cú dân chỉ có hai tỷ dân thôi tư thiết li tao tao cá muốn chỉ xin ở giờ giờ chơi đừng bỏ đi trả lão chị tao đã chi có sao cả rong năng bay thẳng mo giá có tự dân vua xin ở là cú giáo đấy thôn chài cú sa ma có thiên nương, chơi giờ chỉ muốn nói chị tao siêu thiên cú sa hai tia có chỉ xong một chỗ chỗ nữa đây là lần thứ nào tôi tin là nên cái chỉ cho tôi sẽ nhận rồi nè nhận sao tao đã chỉ là gì hôm qua siêu u có chỉ sao qua nè có cả chỉ bự thế kỳ sợ nè tay mà đi học qua đi nào trâu con nó nè chả cho cho tí thương gì lúa lúa đi long sư cú sa mà chia cú một thằng cái ít chắp bún gì cho cú bơ chơi giờ rong đua cú tức hè lần này hai tia chị ô li cha yo ô cha con trai cú lo cô tí hay thuốc gì năng địa ô cha yo chăm mua luôn ô chỉ cho cú chăm mua cún chạy trả lo hai chị rong đó cơ sư chị cú bơ số cha họ có bơ họ à lino chị tức chị ô li cha lần này long sư cú sa hai tia bọn này chỉ năng nhau ít chào kia chị to vì hai tia có tức chị to một gì do hai tia ước sao nhau hỏi ít chào ok do mong năng lọp bỏ do chị rong đó cơ có chỉ sao hành gì là có sáng đét của kia một bữa nhau có chỉ sao trả chỉ mà cũng chưa giàu ở đâu có sơ giờ thì có giàu ở đâu cũ toàn thế nó chỉ sao hay nó là ờ ta sẽ cố lấy giờ hai tiền có chuyện cho ca nếu bao giờ lo hai khe con bữa nhau cũng sẽ nó hiểu cái là giờ đi chơi là cả liền cú yon thơ có muốn đi nó có thắt tiền yon thơ có nhau muốn thay ít chi chỉ sao sai tiền có yon tiền cũng muốn tao ai long sơ nhưng chỉ chỉ nhớ cái yếu rong bali nó đó cú lên cú chưa quan gì cho kiến nó nhớ cú sai tao cô yên chỉ tu xia siêu thiên cô sao có cô nhớ trần được cú isha khi cô lúc xia là chạy cô cho kiện luôn cú chúng tao hay tiệm môi nô thứ con nhưng lần chạy cô cho kiện luôn